chúng mình cùng chuyển qua dạng bài dây và thế kỷ vậy thì dây là gì thế kỷ là gì lúc nãy cô đã giải thích cho các em biết được thế nào là dây thế nào là thế kỷ vậy bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập thứ nhất viết số thích hợp vào chỗ trống ở đây là những bài mẫu cô sẽ làm trước một giây sẽ bằng một phút sẽ bằng 60 giây đúng chưa khái niệm lúc nãy chúng ta đã giải thích rồi tương tự 60 giây bằng 1 phút. Vậy một thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Một thế kỷ bằng 100 năm. Và 100 năm bằng một thế kỷ. Được chưa? Tiếp tục mình có 2 phút bằng 1 phút bằng 60 giây, 2 phút bằng 60 nhân 2 bằng 120 giây tương tự 7 phút 7 nhân 6 bằng vâng. à, đúng rồi ngày giây năm một thế kỷ được 100 năm năm thế kỷ sẽ được 500 năm tương tự 9 thế kỷ mình được 900 năm được chưa 1 phút bằng 60 giây vậy thì 1 phần 3 phút tức là lấy 1 phút chia cho 3 60 chia 3 được 20 giây Tương tự 1 phút được 60 giây 8 giây nữa 60 cộng 8 bằng 68 giây Ở đây mình có 1 phần 2 thế kỷ bằng 1 thế kỷ chia 2 100 chia 2 bằng 50 1 phần 5 thế kỷ một thế kỷ chia năm bằng 100 chia 5 bằng 25 các bạn đã hình dung ra bài này chưa bài này là đổi đơn vị đo qua từng năm các bạn nhìn rõ chưa tiếp tục mình có bài 2 xác định năm đó thuộc thế kỷ nào đây là bài mà cô đã đăng từ đầu chương trình là một bài không quá khó nhưng chúng mình thường hay bỏ qua. Câu A. Bác Hồ sinh năm 1890 Vậy bác Hồ sinh vào thế kỷ nào? Ở đây mình có cách xác định thế kỷ Ví dụ năm 1890 thuộc trong khoảng thời gian là 18, 1800 đến 1900 Nó nằm trong khoảng này đúng không ạ?